Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn danh sách bảng mã lỗi của máy xúc thủy lực PC1250-8 phần 2 à, ờ, Trong phần 2 này thì các bạn sẽ thấy danh sách à, có ký hiệu mã lỗi từ DA25KB đến NA10ZN à, Sau đây mời các bạn cùng xem Mã lỗi đầu tiên là mã DA25KB à, lỗi cùng nguồn cảm biến áp suất bất thường tiếp theo mã lỗi DA2SKQ à, lỗi lựa chọn loại model máy ở đây mà à, lựa chọn model máy của chúng ta à, bị lỗi tiếp theo mã DA80MA à, lỗi hệ thống mỡ bơm tự động mã DA2RMC à, được xác nhận bởi điều khiển của bơm mức độ lỗi là e công ờ, e lỗi kết nối màn hình và hộp điều khiển của động cơ cũng như là điều khiển của bơm là bị kết nối bị lỗi mã DAFRMC để xác nhận hộp điều khiển của bơm mức độ lỗi là e không e à, lỗi kết nối màn hình động cơ và bơm có sự cố bất thường tiếp theo mã lỗi DB0KK à, lỗi hộp điều khiển VFS có nguồn bị lỗi. Tiếp theo mã lỗi DBB0KQ được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Xin lỗi của VFS và lỗi ở đây là nội dung là rắc kết nối chúng ta bị nhầm hoặc là bị lỗi. Tiếp theo mã lỗi DBB3KK à, được xác nhận bởi hộp đen VSMS và lỗi nguồn điện quy không bình thường Tiếp theo, mã lỗi DBB5KB được xác nhận bởi hộp ten VSMS và lỗi nguồn 5V của VSMS của chúng ta bị lỗi có thể bị thấp hoặc bị cao. À, ờ, lỗi mã lỗi DBB6KP được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS và nội dung lỗi là lỗi nguồn 24V của VSMs Mã lỗi DBBQKR được xác nhận bởi hộp điều khiển VFS. Lỗi kết nối trong hệ thống Comnet. Mã DGH2KB được xác nhận bởi hộp điều khiển của bơm và lỗi cảm biến dầu thủy lực tín hiệu cho nhiệt độ tăng nhưng thực tế không tăng. Mã lỗi DGH2KB được xác nhận bởi điều khiển của bơm và à, lỗi cảm biến nhiệt khí trời bên ngoài ở trên cũng là lỗi cảm biến à, nhiệt khí trời bên ngoài à, tôi bị nhầm lỗi DGH2KB được xác nhận ở hộp đen của bơm à, lỗi cảm biến dầu thủy lực tín hiệu cho tín hiệu tăng nhưng thực tế không tăng à, bây giờ đến lỗi DGH2KB tức là lỗi à, cảm biến nhiệt độ trời bên ngoài tiếp theo mã lỗi DGT3 caret e được xác nhận bởi hộp điều khiển VMS và lỗi cảm biến nhiệt độ dầu bôi trơn PTO có thể bị hỏng mã lỗi DGT4KB được xác nhận bởi hộp điều khiển VMS và lỗi cảm biến nhiệt độ khí sạc có điện áp lớn hơn 4,9V. Tiếp theo mã lỗi DGT4KA được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS. À, nội dung là lỗi áp cảm biến khí xả nhiệt độ có điện áp nhỏ hơn 0.3V. Tiếp theo mã lỗi DGT5KA được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS lỗi cảm biến nhiệt độ khí xả có điện áp thấp hơn 0.3V. Mã lỗi DGT5KB được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS. Lỗi cảm biến nhiệt độ khí xả có điện áp cao lớn hơn 4.9V. Mã lỗi DHE5KB được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS. Lỗi cảm biến khí thừa động cơ có điện áp bị thấp nhỏ hơn 0.1V Mã lỗi DHE5KI được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS. Lỗi khí thừa động cơ có điện áp cao lớn hơn 4,7V. Tiếp theo DHPAMA được xác nhận bởi hộp đen của bơm. Lỗi cảm biến áp suất bơm trước bị lỗi có điện áp nhỏ hơn 0.3 hay lớn hơn 4,2V. Mã lỗi DHPAZL được xác nhận hộp đen của bơm lỗi áp suất bơm trước xác nhận là à, cao hơn 380 kg hoặc 37,3 MPa mã, mã lỗi DBPMA được xác nhận bởi hộp điều khiển của bơm lỗi tín hiệu áp suất của bơm sau xác nhận điện áp nhỏ hơn 0.3 hay lớn hơn 4,42V Mã lỗi DHPPZN được xác nhận ở vùng điều khiển của bơm. Lỗi cảm biến áp suất bơm sau bị lỗi có điện áp cao lợ hơn xin lỗi à, lỗi có áp suất cao hơn 30 380 kg tiếp theo Mã DHPTKA được xác nhận bởi hộp điều khiển của bơm. Nội dung là lỗi cảm biến áp suất bơm quạt nằm mát bị lỗi có điện áp nhỏ hơn 0.3 hay lớn hơn 4 5 v Mã lỗi DHPTKB được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi cảm biến áp suất bơm quạt nằm mát có điện áp ngoài giá trị tiêu chuẩn. Lỗi DV20KB được xác nhận hộp điều khiển của bơm lỗi mạch điện áp còi khi di chuyển. Mã lỗi DW41KA được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi mất dòng trong mạch ưu tiên quay toa. Mã lỗi DW41KB được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi van điện ưu tiên quay toa. Mã lỗi DW43KA được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi van điện từ tốc độ di chuyển không có dòng Mã D W45KA được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi van điện từ phanh quay toa không có dòng. Mã lỗi DW43KB để xác nhận vào hộp điều khiển của bơm. Lỗi van tốc độ di chuyển có dòng bất thường. Tiếp theo mã lỗi DWKOKB để xác nhận hộp điều khiển của bơm. Nội dung là van định áp hai trạng thái của mạch thủy lực có dòng bất thường. Lỗi DX16KA được xác nhận ở hộp điều khiển của bơm, mức độ lỗi là E11. Lỗi van điện của quạt làm mát không có dòng. Mã lỗi DX16KB được xác nhận hộp điều khiển của bơm, mức độ lỗi là E11. Lỗi van điện của quạt làm mát có dòng bất thường. Mã lỗi DXA0KA được xác nhận hộp điều khiển của bơm, mức độ lỗi là E02. Lỗi van điện TVC điều khiển của bơm có dòng bất thường. Xin lỗi, không có dòng. Mã lỗi DXA0KB được xác nhận hộp điều khiển của bơm, mức độ lỗi là E02. Lỗi van điện TVC van điều khiển của bơm có dòng bất thường mã lỗi DI20KA được xác nhận ở điều khiển của bơm. Lỗi gạt mưa làm việc bị sai. Mã lỗi DI20MA được xác nhận ở hộp điều khiển của bơm. Lỗi gạt mưa dừng sai. Tiếp theo, mã lỗi DI2CKB được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Nội dung lỗi gạt mưa có dòng điện bất thường Tiếp theo, mã lỗi DI2DKB được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi mạch gạt mưa trước có dòng bất thường. Mã DI2EKB được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi mạch gạt mưa sau có dòng bất thường. Mã fabbzn lỗi áp suất khí thừa động cơ cao lớn hơn 12,94 MPa. Mã FABINR lỗi cảm biến nhiệt độ khí xả trước cao 2 mã FA-BINS được xác nhận bởi hộp điều khiển VMS và đó là lỗi cảm biến nhiệt độ khí xả trước K1 mã FA-BZNR được xác nhận bởi hộp điều khiển VMS lỗi cảm biến nhiệt độ khí xả sau cao 2 mã FA-BZNZ NS được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS lỗi cảm biến nhiệt độ khí xả sau cao 1 mã FA-HCMA được xác nhận bởi hộp điều khiển của bơm lỗi cảm biến áp suất quay toa tiếp theo mã FA-HCZN được xác nhận hộp điều khiển của bơm Lỗi tín hiệu van định áp bơm có giá trị cao hơn 380 cân hoặc 3,7,3 MPa. Mã lỗi JZ100KA được xác nhận bởi hộp điều khiển VDSMS. Lỗi cảm biến áp suất bơm khiển có áp tức là bơm điều khiển đó, có áp nhỏ hơn 0,5V. Mã lỗi G100KA được xác nhận bởi hộp đen VMS à, lỗi cảm biến quạt nằm mát có áp nhỏ hơn 0,5V. Mã lỗi J100KB được xác nhận bởi hộp đen Vinamet. Lỗi cảm biến bơm khiển có điện áp lớn hơn 4,9V. Mã lỗi J100KB được xác nhận bởi hộp điều khiển VMS. Lỗi cảm biến bơm quạt có điện áp lớn hơn 4,9V. Mã J100N6 được xác nhận bởi hộp điều khiển VMS. Lỗi áp suất của bơm khiển không bình thường. Nhỏ hơn 2,9 cân hoặc lớn hơn 38 cân. Mã lỗi J100L6 được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS. Lỗi áp suất bơm quạt nắm mát không bình thường, có áp suất nhỏ hơn 50 cân hoặc lớn hơn 230 cân. Mã lỗi BA-HALS được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình, lỗi nhiệt độ, dầu thủy lực cao. Mã lỗi NA10ZN được xác nhận bởi hộp điều khiển VSMS, lỗi tín hiệu áp suất định áp của mạch bơm không bình thường, lớn hơn 35,7 hoặc 357 cân. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn. Phần 2 cũng là phần cuối cùng trong danh sách bảng mã lỗi của máy xúc thủy lực PC 1250-8 Tổng số phần 2 này là có 66 lỗi Như vậy, một lần nữa Danh sách bảng mã lỗi của máy xúc thủy lực à, PC 1250-8 à, đã được trình bày xong Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này Mọi góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi chấm komatsu việt nam a gmail com à, mời các bạn đón xem à, các video tiếp theo của máy xúc thủy lực PC 1250 8 hoặc 8R hoặc 8 R1 của Komatsu và các loại à, mẫu máy khác. Xin chân thành cảm ơn.